Điện thoại siêu rẻ 170 lạch chay Ngô Quyền Hải Phòng tri ân khách hàng đón ngàn ưu đãi iPhone, iPad, Samsung, Xiaomi, Oppo, MacBook phụ kiện giảm đến 50% Điện thoại chơi game top 1 Hải Phòng hỗ trợ trả góp 0% trả trước 0 đồng hỗ trợ thu cũ đổi mới mua điện thoại, máy tính bảng phụ kiện giá tốt đến ngay 170 lệch chay Ngô Quyền Hải Phòng. Sự hài lòng của quý khách hàng là niềm vinh hạnh của chúng tôi.